toàn quả nó thì toàn quả nó quả cây kia mới đẹp cây kia chụp chụp ảnh chị tân đứng ở trai em chụp ảnh cây kia không cây này cây này nó sai không quả nó còn nhiều hơn lá đây này quả nhiều hơn lá như cây kia vàng đẹp quả to được rồi vâng thưa các bạn là đây là một giống táo chua táo chua nhưng mà dùng phân silic tân phát bắc giang thì lại thành táo ngọt đấy và cái táo này thì ờ, đã được bón phân silic trong tân phát trong nhiều năm qua à, vâng thưa bà yến thì bà đã bón cái phân silic tân phát cho cái vườn táo này như nào ạ em bắt đầu sang tháng 8 là bắt đầu tháng 8 nó bắt đầu em bón để cho nó đỗ hoa vâng. bắt đầu sang 8 bắt đầu bón lần đầu tiên thì bón mỗi gốc là bao nhiêu ạ mỗi gốc thì, thì em bón cùng với cái ruộng trên kia đấy trên kia em mua một yến NPK thì 70 gốc ở trên kia em tưới tưới xong thừa em mang đây dạ. tưới mấy một gói 300 g thôi vâng. đấy thì là em tưới em tưới xong đoạn lúc được sang tháng 9 trung tuần khoảng 10 15 tháng 9 thì bắt đầu tưới để cho nó ổn định quả xong lúc quả to rồi là tưới trăm quả và phun định kỳ là lúc nhỏ là về nửa tháng lại phun cái gói 300 g lên cho nó dưỡng quả vâng Đấy, cho nó một gói 300 g thì bà pha với tỷ lệ là bao nhiêu nước ạ à? một gói 300 g em chia ba bình vâng em chả biết đâu cứ cho ba bình ba bình và phun cho đấy cho một xào cho một xào táo vâng một xào vâng. táo một xào táo là nó vào khoảng đấy 70 cân không không 70 ờ, hai lạng hai lạng đây này chỗ vườn này à, cả hai vườn này một một bình của nó chỉ được hơn hai chục gốc à một bình tại vì nó to vâng thì có, có nghĩa là 60 lít đấy là mình sẽ phun cho được uh, khoảng 20 đấy. 20 gốc đấy vâng. một bình thì phun được khoảng 20 25 gốc thôi vâng và sau vâng. đó bao nhiêu lâu sau thì mình lại phun lại một lần ạ nửa tháng sau nửa tháng sau lại phun vâng thì phun, độ hai ba bận thế thôi và đến thời điểm này mình còn phải phun phân xịt không ạ không mình chả phun đâu mình vâng. thường tưới thôi và đến thời điểm này thì đang chuẩn bị thu hoạch à. thì ở đây táo um, thì táo lên gốc thôi vâng tưới vào gốc thì lấy ba màu mấy phân silic tưới 300 g đổ vào xong tưới đây đây các bạn này những cái quả này nó rất là to này đấy, tôi có thể ngắt thử một quả táo này vẫn chưa chín các bạn nhé chưa chín đâu vẫn vâng, xanh táo này vẫn còn non vẫn còn đấy. Vâng. xanh à, tôi ăn thử xem là cái độ giòn của nó như thế nào à, à. chị quay cái lõi ấy lấy cái loại đấy loại trắng nõn loại loại quả táo trắng nõn đấy khoai tây cũng được một tháng đấy cái ruột trắng nõn hạt bé xíu tháng nó hồng đấy táo này vẫn còn non nhưng đã ăn được rồi các bạn ạ ừ. ăn được rồi và đến lúc chín thì nó sẽ ăn không nhưng không, mà lại ngọt ngọt không không có vị chua vâng nhảy chị nhảy rồi dạ, mời các bà lại sang bên uh, cây bên cạnh nhá. ở đây bà thấy cái tỉ lệ đây, đây cái tán chị bất quả tán chị ăn chiều nay vâng. đây. đây đây thấy bớt của tháng này xuống luôn đây các bạn này nhìn cáo đấy mới đều đẹp đấy cây này đẹp anh ạ nhỉ vâng cây này, này đẹp rất là sai nó sai nó đều quả có thể nâng nâng cái cành lên này thế này phun phun phun sân silic vào đấy vâng. đấy chính đỏ nó bé lắm vâng. xong em em em đổ đổ em cho phân silic vào thùng ờ, xong bắt đầu em pha nâng nâng nâng em pha em phun mà hôm nay nó lớn thích không nọn nó bé tí như thế này thôi vâng. mà hôm nay bốn năm hôm nay nó to như thế này Ừ. Tức là hôm trước thì nó chỉ bé bằng những cái quả đấy, đấy quả, quả như thế nào ạ? Những quả như này. Nó bé tất như này nhưng mà hôm nay vâng. nó to thế Mà hôm nay nó đã to như thế này rồi. Đây này, như này. Vâng. Đấy. Như này. Nếu mà phun phun phân dinh thì quả nó sẽ nhanh lớn các bạn nhé. Phun dạ, mà nó nhanh Và lớn. Phun. Nó làm cho kết cấu quả táo chặt chẽ dạ. cho nên là nó không còn... có rùi vàng không có một con rùi vàng nào mình nó không bị rùi vàng các bạn ạ bây đây, giờ chúng tôi có thể ngắt bất kỳ một quả nào đây không có con rùi vàng nhưng mà không có rùi vàng ở đây không có rùi vàng mà dạ, táo làm gì cũng không cần vàng. phải đánh bẫy không phải đánh bẫy không nên bẫy Đấy, sướng chưa? Đấy. Sướng Có thể ừ, à, đây này. Xài lắm. Đây, cành táo này sai này. Đấy. Sai mà không gãy ạ. Sai. Vâng. À, vậy sai mà không gãy thì đánh giá về cái tỷ lệ ờ, nó dẻo cành như nào ạ? Nó quá tốt, nó nó, nó cây, cây, cây cái cành táo nó uốn dẻo. Đấy. Dẻo. Công nhận chị đây này, chị nhìn nó uốn này. Để vào trong này đi. Vào này, trong nhìn, này đi. Nhìn nó uốn thế vâng. không? Vâng. Đây, đây, nhìn đây, sướng chưa? vâng. táo như trải thảm đúng rồi đây như là trải thảm à. Ờ. các bạn này táo như mà đây thảm. chúng tôi không thấy táo rụng các bạn này có rụng đâu đấy mà ngày hôm nay là ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021 và năm nay là một năm kỷ lục uh, dụng táo cũng như là dụng bưởi ờ, do là tình hình là uh, sương muối nhiều quá đây này quay một đợt ruộng ừ, ừ, ruộng này nó, dùng phân số lít nhưng mà tiếc nó dùng muộn vừa rồi nó thấy của em tốt nó mới tưới và tưới đến mấy hôm là bạn phải chịu cái chịu cảnh à. đây ví dụ này quả nó to nó nhanh to nó nhanh đây to nhanh nó tưới kiểu chị nhìn vàng ươm vâng. nó vừa tưới à thế à nó bà thích lắm nó toàn lấy em hôm này nó tôi mua rồi vâng. đấy năm thước được bảy tải năm thước được bảy tải lúa chị thế thì năm thước một thước gì mà sao nó tốt nó phải được ờ, thế hai năm đấy vâng. nó phải được hơn hai cả. xuống này nó phải được gần hai tạ hai tạ là nào có năm thước chứ nó dạng mấy tạ nó trong nó đổ nó ra không kể kể rồi Vâng. Và đấy là năm thước thế nó phải vào ba tạ rưỡi bốn tạ đấy. bốn tạ đấy. năm thước. năm thước tận 15 thước mới là một xào. Ừ. Thế thì một xào nó phải bốn tạ. Vâng. Nào núi tốt thế. Vâng. Thôi cứ cho là bốn tạ thôi. Vâng. Tải to tải bé mới không biết. Đúng rồi. Thì đấy, dùng cái phân Sinic này anh mà phun vào táo thì nhỉ? táo nó nhanh lớn. Vừa này em chưa hái. Ừ, và nó làm dai cuống. Nó làm dai cuống cho nên vâng. ở đây chúng tôi khẳng định các bạn là không có tỷ lệ dụng. Wow, không một đường này. Anh nhìn có chết cây nào đâu. Con đường này hãng tập trung vào táo. 100% nhỉ. Đây các bạn này. Nó dẻo cành ở đây toàn phải trống nhưng mà hoàn toàn là không bị gãy nhá. Này, vàng ống à. Không bị gãy. Này. Không bị uh, xé cành. Đấy. Đấy. Táo nó xếp như trải thảm này các bạn này. <laughs> Xếp à. như trải thảm. Này. Ở đây thì cái giống táo chua này thì Đấy. Ừ. là nó quả nó không được to như là những cái táo đại 15 hoặc là táo à, ừ, Đài Loan da xanh nhưng cũng có thể cho các bạn thấy rằng là cái táo này mẫu mã của nó rất đẹp đây các bạn này Nó chua nó chỉ to này thôi Nó chỉ như này thôi Nhưng nó chỉ nay chín, mai nó chín. chín đâu mà nó to Nay mai mà nó, nó chín Nó chín đâu Vâng Nó chín nó cũng to mà Nay mai Đấy. nó chín thì nó sẽ rất là ngọt các bạn Em bớt một quả này cho chị ăn Đấy. ở cây này nhá Em ăn thử đi Răng em đau mà ăn đâu à, thế à? Lưỡi đau đấy đây. Hôm nay chị lên lại buồn Mồm miệng nó có ra gì Đây đây đây Đây để tôi ăn thử nhá Đấy đấy để tôi ăn. tiếp tục ăn thử các bạn này Ở cây này à. Đấy. À. Xem là ngọt hay chua Ngon lắm Đấy ăn không nhăn nhìn lõi quay lõi cho anh nhìn à, đấy bạn. nhìn lõi trắng nõn trắng, trắng nõn như à? lõi ổi trắng như Nhạc. lõi nê lõi lê lõi ổi, ừ, ổi rất là giòn chị bổ thêm trắng nõn đúng rồi ngọt lắm chị ạ chị đi về đường buồn ngủ gặm mà xem <laughs> cắn nó xem vâng, cắn nó ngọt các bạn ấy nữa. ngon tuyệt vời các bạn ạ thảo à. đấy mai hôm nay về hội thảo cho các ông các bà ăn hội thảo cho ăn không phải nói phét mà hôm nay lên tận thanh thủy rất là ngọt táo chua ừ, sao lại ngọt này nhỉ bác <laughs> sĩ bác sĩ không biết <laughs> bác sĩ nghĩ là chị à các <laughs> bạn ơi đi qua đây thì cho các bạn thấy rằng táo chua hay khế chua hay bưởi chua mà dùng phân xinic thì sẽ thành táo ngọt bưởi ngọt khế ngọt tức là nó không ngọt hẳn lên nhưng mà nó ngọt dần ngọt dần các bạn ạ nó ngọt tùy theo cái độ tưới của các bạn các bạn tưới càng nhiều lần tưới phun hoặc bón càng nhiều lần thì cái độ ngọt của nó tăng dần tăng dần lên và cuối cùng nó cho các bạn có một cái vị táo vị bưởi đường. vị khế ngọt ngọt đậm và rất là có hậu và ăn rất là ngon đến sang rất sang, là ngon sang năm Đấy. thằng cậu nếu mà nó còn nó chưa lấy ra 100 cúc nhãn cho lên quả đẹp lắm vừa rồi vâng đại thắng thằng cậu nhà này 100 cúc nhãn nó chịu xuống tận đất như nhãn hưng yên à, bà có khẳng định là vườn táo này là vườn táo sạch không cá chạch mà em có phun trước đâu mà lá vâng. này vẫn gì phải phun đúng sâu rồi. gì mà phun đúng rồi có gì lá nó lá, lá nó dày đây này đây này nó dày nó đây nó có lá đâu toàn quả này phun toàn quả này. này không có biểu vâng. hiện của dệt phấn trắng không có không có không đúng. có phấn trắng không không ảnh hưởng do sương mai không có nhện muội thì làm vâng. gì phải phun đâu các bạn cho nên là nhiều khi mà làm ở trên mạng thì các bạn bảo là chúng tôi là nói khuếch trương lên nhưng mà trong thực tế các bạn hãy đến tận vườn thủy đây này các bạn hãy đến tận vườn đặc biệt là những bạn ở phú thọ các bạn hãy đến vườn táo này ăn thử quả táo để trải nghiệm ừ, ngay ở cổng đảo ngọc xanh đây. thôi Vâng, ngay ở cổng đảo Ngọc Xanh đấy. Đấy, bạn vào thăm nhà mình nghiệm mà các đưa đến đấy. mà ăn thử. Nâng nâng hộ cành lên đây. Đưa đến mà ăn thử. Các bạn đấy, nhìn đây, sướng chưa? Hãy đến thiết, vườn táo này ăn thử để cảm nhận được táo dùng phân Đấy, ngon giòn ngọt như thế nào. Đây nó sai như mưa này. Sai như trải thảm sai như trải thảm sai như sung ừ, như sung như sung sai lắm mà Đấy. nó còn lớn chứ không phải đúng sai mà nó còi đúng rồi sai, sai và nó còn hứa hẹn là trái sẽ rất to và đẹp bắt giữ bắt từ giờ vâng tết đấy vậy thì là các bạn hãy đến tận nơi để chiêm ngưỡng thăm vườn táo đấy. vừa được thăm và được ăn thoải mái các bạn nhé đấy vừa được ăn thoải mái vừa được thăm nhưng ừ, được ăn thoải mái tôi không được mang về và <laughs> mang về phải trả ừ. tiền <laughs> nếu như các bạn mà đến thăm vườn táo này bạn bà có sẵn sàng đón tiếp không ờ, đón tiếp cả ngày luôn bởi vì đừng dỗi bà cháu chỉ thích đông người đến để chuyện trò <laughs> thích nói chuyện sở trường của bà Yến là hay nói chuyện giống bất tân <laughs> ừ. sở trường của bà Yến ở đây là trồng chuyện. cây rất giỏi hay nói chuyện dưa lê cũng rất tuyệt vời dưa kim hoàng hậu lại càng tuyệt vời hơn dưa chuột thì khỏi phải chê và táo thì giòn miễn khỏi phải nghĩ khỏi <laughs> phải nghĩ miễn chê và cháo nữa không mình khỏi uh, rau rau sạch rau ngon thì các bạn hãy tìm đến với địa chỉ của bà uh, Nguyễn Thị Yến ở khu 4, khu 4 thị trấn Thanh Thủy thị trấn Thanh Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ với số điện thoại là 0824 640 674 đọc chậm thế ạ 0824 640 674 chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Ờ, yến ở đây để các tiện cho liên hệ ờ, các bạn liên hệ đặt mua táo cũng như là mua, mua phân ờ, phân bón rồi thì bởi vì chúng tôi cũng um, giới thiệu với các bạn là đây là một địa chỉ để các bạn có thể giao dịch về tư tư vấn về kỹ thuật bởi vì bà Yến đã dùng phân Sinic trong nhiều năm qua nên là đã rất hiểu về phân Sinic rất hiểu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 video của Thanh Tân hay hơn nữa, hữu ích hơn nữa. Và cuối cùng thì xin cảm ơn bà Yến. Kính chúc bà có một vụ táo bội thu. Và chúc ờ, anh chị sang năm mới mạnh khỏe. <laughs> Làm thật nhiều phân để bán cho em Yến để truyền tải cứu dân độ thế cho dân khỏi lầm than năm nay phân đắt. À, các bạn ơi, xin kính chào các bạn. Phân thì đắt mà Covid dịch bệnh thì đang khó khăn. Đang khó khăn. Nhưng phân bón của chúng tôi giá vẫn giữ nguyên để cho bà con uh, thực hiện cho nó giảm cái chi phí cho người